Dùng sữa chua thoa mặt, da trắng mịn ngay lần đầu tiên, sờ là thích. Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn có thể dưỡng da cực kỳ hiệu quả. Theo những nghiên cứu của các chuyên gia, thì thành phần của sữa chua có chứa axit lactic, giúp hỗ trợ tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và dưỡng trắng từ sâu bên trong. Không chỉ vậy, sữa chua còn chứa các khoáng chất có lợi cùng chất chống oxy hóa, nhằm ngăn ngừa tình trạng lão hóa, xóa mở vết sạm đen, cháy nắng, tàn nhang. Mỗi ngày hãy tận dụng sữa chua để có thể sở hữu làn da mịn màng không tì vết mà chẳng cần dùng đến mỹ phẩm. Vậy chúng ta cùng tham khảo một số công thức dưỡng da bằng sữa chua ngay tại nhà. Công thức 1. Sữa chua nguyên chất Với công thức này, bạn hãy lấy sữa chua để làm sữa rửa mặt. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy rửa mặt qua với nước rồi lấy một thìa sữa chua không đường, thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau khoảng 5 phút thì rửa lại bằng nước mát.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 đổi, cam kết xóa sạch nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Công thức 2, sữa chua, chanh và lòng trắng trứng. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa canh sữa chua, một thìa cà phê nước cốt chanh, một lòng trắng trứng. Cách làm: đập vỡ quả trứng, tách lấy lòng trắng trứng cho vào bát nhỏ, vắt thêm chút nước cốt chanh cùng sữa chua cho vào, rồi trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Để sử dụng hiệu quả, Đầu tiên hãy tẩy trang và rửa mặt để lỗ chân lông sạch sâu và thông thoáng. Lấy hỗn hợp mặt nạ từ sữa chua đã chuẩn bị để thoa lên mặt và cổ. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất phát huy tác dụng. Lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước mát. Áp dụng công thức 3 lần mỗi tuần để làn da trắng sáng rõ rệt. Công thức 3: sữa chua và dưa chuột. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa canh sữa chua không đường, 1/2 quả dưa chuột. Cách làm: Dưa chuột rửa sạch dưới vòi nước rồi ngâm vào chậu nước muối loãng để loại bỏ hóa chất và thuốc trừ sâu nếu có. Thái dưa chuột thành các lát mỏng rồi cho vào bát nhỏ, trộn đều hỗn hợp là có thể sử dụng. Sau khi rửa mặt xong, hãy lấy lát dưa chuột đắp lên mặt, giữ nguyên 15 phút thì rửa lại bằng nước mát để kết thúc liệu trình. Bạn vừa xem xong video, dùng sữa chua thoa mặt, da trắng mịn ngay lần đầu tiên, sờ là thích. Bột nghệ trộn sữa chua, thần dược trị mụn và làm trắng da. Nếu da bạn chỉ sẫm màu thì cũng không có gì đáng lo. Có rất nhiều cách có thể hô biến làn da sẫm màu của bạn chỉ với 5 đến 10 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu da vừa bị mụn vừa sẫm màu, bạn nên tự mình trộn hỗn hợp bột nghệ cộng sữa chua để vừa trị mụn vừa làm trắng da nhé. 1. Tự làm bột nghệ bạn có thể mua bột nghệ ở bên ngoài, tuy nhiên nếu có thời gian, chị em nên tự làm bột nghệ để tránh việc có thể trộn thêm một số chất phụ gia, đồng thời đảm bảo chất lượng bột nghệ một cách tốt nhất. Cách làm bột nghệ cũng không có gì phức tạp, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 500g nghệ tươi, sau đó xay nhuyễn lọc lấy nước. Lấy phần nước nghệ đã lắng xuống bên dưới và đem phơi trong khoảng 1 đến 2 ngày nắng, vậy là bạn đã có tinh bột nghệ để dùng rồi đấy. 2. Hỗn hợp bột nghệ cộng sữa chua sau khi đã tự làm được bột nghệ, bạn chỉ cần trộn hai thìa cà phê bột nghệ và 5 thìa sữa chua. Vậy là bạn đã có được thần dược để vừa trị mụn, vừa làm trắng da rồi đấy. Mỗi lần thực hiện chỉ cần trộn theo tỷ lệ như trên và sau khi trộn đều, làm sạch mặt và thoa hỗn hợp lên trên. Để hỗn hợp trên da khoảng 15 phút, sau cùng rửa lại với nước mát. Kiên trì thực hiện khoảng 4 lần một tuần, mụn sẽ giảm đi đáng kể, vết thâm do mụn để lại cũng biến mất và làn da trắng sáng căng mịn nhiều hơn. Trong bột nghệ có chứa thành phần cumin, một chất chống oxy hóa hiệu quả, giúp hạn chế các gốc tự do, vốn là thành phần chính thúc đẩy hoạt động của hắc sắc tố melanin, gây nên tình trạng sẫm màu trên da. Kết hợp thêm axit lactic có trong sữa chua sẽ mang lại hiệu quả làm trắng da lên gấp nhiều lần. Bột nghệ còn giúp giảm tình trạng viêm da, hạn chế sưng tấy, giúp làm mờ các vết thâm do mụn để lại. 3. Lưu ý Sau khi rửa sạch hỗn hợp trên da, không nên thoa bất kỳ hóa chất hay mỹ phẩm nào lên da. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên da. Không nên thức khuya uống rượu bia ăn đồ cay nóng Nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và tập thể dục để làn da hoạt động nhịp nhàng Nhằm loại bỏ bớt bã nhờn và các tế bào chết trên da Giúp da sạch mụn và trắng sáng hơn Chúc các bạn thành công Bạn vừa xem xong video Bột nghệ trộn sữa chua, thần dược trị mụn và làm trắng da Bí quyết đánh bay tàn nhang chỉ sau một tuần Tàn nhang từ lâu đã là kẻ thù đối với sắc đẹp, không những khiến da bị sạm màu, gây mất thẩm mỹ, mà nó còn làm bạn mất tự tin trước đám đông. 1. Chanh tươi Chanh tươi từ lâu đã được chị em biết đến như một nguyên liệu tự nhiên làm trắng da. Ngoài ra, chanh tươi còn có công dụng rất lớn trong việc chữa trị tàn nhang. Đây là cách trị tàn nhang tự nhiên đem lại hiệu quả khá cao, bởi trong chanh tươi có nhiều vitamin C rất tốt cho da. Bên cạnh đó, trong nước cốt chanh còn có chất tẩy trắng da. Khi sử dụng vào việc trị tàn nhang, sẽ giúp tẩy xóa các sắc tố melanin gây ra tàn nhang. 2. Sữa chua Trong sữa chua có chứa axit lactic, giúp lột nhẹ da mà không gây kích ứng. Do đó, sữa chua không những giúp làm mờ tàn nhang mà còn mang lại cho bạn làn da trắng mịn tự nhiên. Cách trị tàn nhang này rất đơn giản, bạn chỉ cần thoa sữa chua không đường lên vùng da bị đàn nhang và massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch sau 20 phút. Kiên trì sử dụng phương pháp này, bạn sẽ thấy bất ngờ về hiệu quả nó mang lại. 3. Nha đam Nha đam không những được biết đến là nguyên liệu trị mụn hiệu quả mà còn là nguyên liệu trong phương pháp trị tàn nhang rất tốt. Trong nhựa nha đam có chứa rất nhiều dưỡng chất như antaquinone complex giúp trị viêm da, aloe emodin giúp chống lão hóa làn da. Babaloin giúp giữ ẩm cho da, cùng nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho làn da. Do đó, nha đam được coi như một loại thuốc từ thiên nhiên giúp chữa bệnh tàn nhang rất hiệu quả. Bạn chỉ cần rửa sạch mặt, sau đó bóc lớp vỏ bên ngoài nha đam, rồi lấy gel bên trong, thoa lên vùng da mặt trước khi đi ngủ. Để sáng hôm sau thì rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh. 4. Củ nghệ không chỉ có tác dụng xóa sẹo, mở vết thâm, củ nghệ còn là cách trị tàn nhang mang đến kết quả khá tốt. Hàng ngày, bạn hãy lấy củ nghệ xay nhuyễn, trộn đều với sữa chua tạo thành hỗn hợp dung dịch đặc sệt, rồi thoa đều lên bề mặt da. 5. Củ cải trắng được biết từ lâu, củ cải đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về da như làm mờ những đốm nâu và tàn nhang. Bạn có thể sử dụng chúng bằng cách nghiền nát củ cải lấy nước cốt bôi lên vùng da bị tàn nhang. Bạn để trên da khoảng 30 phút và sau đó rửa sạch lại với nước lạnh. Bạn có thể điều trị các nốt tàn nhang trên mặt tiền bằng phương pháp này 3 lần một tuần. 6. Uống nước cà chua Uống nước cà chua hoặc ăn cà chua sống mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa tàn nhang rất tốt. Đó là nhờ vào các dưỡng chất trong cà chua có tác dụng chống lại hoạt tính của thành phần tyrosine, làm biến mất hoặc giảm thiểu những sắc tố sạm đen trên da mặt. 7. Cà tím Cà tím không chỉ là một nguyên liệu cho một món ăn, nó còn có tác dụng không ngờ trong chữa trị tàn nhang đó. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nguyên liệu là một quả cà tím, cắt lăn mỏng, và đắp lên vùng da có tàn nhang khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày. Bạn hãy làm và cảm nhận hiệu quả chữa trị tàn nhang sau một tuần nhé. 8. Cà rốt tươi Cà rốt ngoài công dụng giúp đôi mắt trong sáng, nó còn có tác dụng trị tàn nhang rất hiệu quả. Buổi tối trước khi đi ngủ, rửa sạch vùng da có tàn nhang, lấy nước ép cà rốt bôi đều lên, chờ cho khô rồi dùng khăn tay tẩm dầu thực vật sát nhẹ lên, sáng dậy rửa sạch mặt bằng nước ấm.